xin uh, xin chào anh em nhé uh, video ngày hôm nay tôi lại uh, tiếp tục giới thiệu cho anh em về cái uh, bộ hột tài xỉu uh, bộ hột tài xỉu hoàn toàn không tang để mà giúp cho anh em uh, đi chơi tài xỉu anh em đi uh, lắc tài xỉu ở tất cả những cái sòng sới hay là ở những cái sân chơi của anh em thì anh em uh, có cái tỷ lệ mà cái bộ hột này nó đi tài đi xỉu hay là anh em giữ tài giữ xỉu nó đi theo ý muốn của anh em nó được 7 đến 80 phần trăm thì à, đây chính là cái cách lắc mới nhất 2020 này để cho anh em nào mà đi làm tay cái để thì anh em sử dụng nó anh em đi lắc những cái bộ hột tài xỉu bên tôi cung cấp cho anh em thì là nó sẽ có hiệu quả rất là cao hiệu quả rất là tốt cho anh em thì à, ngày hôm nay tôi à, sẽ giới thiệu cho anh em ba cái bộ hột tài xỉu mà nó nó là hàng độc quyền ở bên tôi và thứ hai nữa là nó mỗi một cái à, bộ hột nó đều có cái cách lắc khác nhau để cho anh em đi chơi tài xỉu bịp anh em đi lắc tài xỉu nó có hiệu quả cho anh em đặc biệt là nó đi theo ý muốn của anh em đấy thì à, ở bên cơ sở tôi chuyên cung cấp à, chuyên bán cho anh em những cái bộ hột tài xỉu mà anh em đi làm tay cái nhé thì anh em nào mà muốn ờ, được uh, sở hữu ờ, muốn được sở hữu bộ hột tài xỉu không tang nó giúp cho anh em đi lắc tài xỉu nó có hiệu quả thì uh, anh em uh, cứ liên hệ với tôi qua cái số điện thoại vị trên màn hình nhé thì uh, <clears throat> thì uh, ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em đó chính là ba cái bộ tài xỉu đây bộ hột tài xỉu đầu tiên đó chính là bộ hột tài xỉu 2020 đấy thì anh em theo dõi anh em cũng đã biết rồi và cái anh em nào mà đã chơi cái bộ hột này thì anh em cũng đã biết đấy. và thứ hai là cái bộ hột tài xỉu bay đấy. bộ hột tài xỉu bay này nó cũng đã có khá là lâu rồi đấy. và uh, tôi cũng uh, hơi ít làm hơi ít về cái bộ tài xỉu bay này đấy, thì là cũng rất là nhiều anh em cũng đã sở hữu rồi nên là tôi sẽ giới thiệu cho anh em những cái ờ, bộ hột nó mới hơn Đấy, thì nói chung là cái bộ hột nào nó cũng có cái cái cái tỷ lệ cho anh em Đấy, tỷ lệ cho anh em để cho anh em ờ, luôn thắng nhé alo à em ở lô C anh ơi dạ dạ dạ dạ anh anh đợi dạ, em một xíu nha em em đang làm dở nốt cái video dạ dạ dạ đó thì uh, xin lỗi anh em uh, vừa rồi gián đoạn một tí thì uh, tiếp tục nói cho anh em về cái bộ hột tài xỉu mà anh em đi uh, lắc tài xỉu nó có hiệu quả đấy thì, ờ, thì ờ, hai cái bộ hột tài xỉu bộ hột 5 năm và bộ hột bảng 5 năm thì cái, ờ, và cái bộ hột tài xỉu 2020 này tôi đã giới thiệu cho anh em cũng khá là nhiều đấy thì ngày hôm nay đã lâu rồi không làm về cái bộ hột tài xỉu bay. thì ngày hôm nay tôi sẽ làm cho anh em một cái video về cái cách chơi đấy, và cái cách chơi cái cách lắc của bộ tài xỉu bay này đấy cái cách lắc bộ trò chơi bay này khi mà anh em sử dụng khi mà anh em uh, sử dụng và anh em uh, sở hữu được cái bộ này thì à, tôi sẽ chia sẻ cho anh em Đấy, chia sẻ cho anh em uh, những cái cách lắc mà nó hiệu quả nhất nhé Đấy thì uh, anh em cũng đã biết rồi thì uh, dạo gần đây là có rất là nhiều Đấy, những cái uh, rất là nhiều những anh em rất là nhiều những anh em mà uh, gọi điện đến cho tôi và nói rằng à, đợt này đi ờ, lắc tài xỉu nó tay con đánh hay quá đánh hay quá thì ờ, tôi cũng ờ, nói luôn cho anh em là chưa chắc đã phải là tay con đánh hay mà có tay con có những cái dụng cụ hỗ trợ cho anh em Đấy, hỗ trợ cho anh em khi anh em đi đánh tài xỉu thì anh em à, chỉ cần à, cầm một cái bộ đồ chơi này thôi thì anh em cái tỷ lệ mà anh em đoán tài đoán xỉu của nó được tận 7 80 phần trăm đó thì đấy là cái, cái, cái lý do vì sao mà anh em lại gọi điện cho tôi là như vậy đấy thì nói chung là tôi à, làm ở trong nghề thì tôi cũng sẽ biết được cái cách chống của những cái những vấn đề mà anh em đề cập đến cho tôi nhé đấy thì anh em đã gọi điện đến và tôi cũng đã chia sẻ cho anh em cái ờ, cách mà anh em phòng chống rồi đấy thì không có cái chuyện gì xảy ra cả nhé đó thì uh, cái bộ hột tài xỉu bay này khi mà anh em uh, đi lắc tài xỉu sử dụng cái bộ hột này thì uh, nó sẽ đi theo ý muốn của anh em đấy đại loại là anh em uh, giữ dài giữ xỉu đấy nó được 7 đến 80 phần trăm của cái bộ tài xỉu bay này đấy thì cái cách lắc của nó cách lắc giữ tài giữ xỉu của bộ bay này nó như thế nào thì à, anh em à, cứ tới cơ sở anh em à, mua cái bộ hột này đấy, thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em và thứ hai nữa là cái bộ hột này nó khi mà anh em lắc đều thì cái tỷ lệ ra bảo của nó cũng khá là cao nhé tỷ lệ cũng khá là cao thì cái bộ hột này nó quy tụ ở tất cả những cái bộ hột thường mà có Đấy, bộ hột đua bộ hột là bộ hột là nặng à, tài xỉu Đấy, bộ uh, bộ bạc Đấy, nó có quy tụ tất ở trong cái bộ hột tài xỉu bay này Đấy, thì bên tôi đã đưa ra cho anh em một cái bộ hột nó rất là hiệu quả cho anh em đi đánh tài xỉu nhé đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em để test cho anh em cái à, nhất là cái tăng tích vì cái tăng tích thì tôi sẽ thử cho anh em cái tăng chân nhá tại vì là hôm nay tôi cũng à, không à, không ở trong chỗ quay video nên là cũng không đầy đủ Đấy, thì là tôi có sẵn ở đây tôi sẽ chia sẻ luôn cho anh em nhé đó thì cái bộ này tôi đã thử cho anh em cái nam châm rồi Đấy, còn là gọi đèn cho anh em đây bộ hột này thì cực kỳ trong nhá anh em nhá, không có cái ờ, một chút gì gọi là tăng tích cả nên là anh em cứ yên tâm một điều là anh em có thể ăn thua chạy hột với người ta Đó. chung là làm những cái bộ hột để anh em đi lắc cái chứ không phải là làm những cái bộ hột để cho anh em ờ, lấy ờ, ba cái bộ hột à, ba uh, cái hột này anh em đi ờ, chơi thì tôi làm thì tôi làm cho anh em đi lắc cái và lắc được nhé đảm bảo cho anh em khi anh em mua bộ hột của tôi thì 80 phần trăm anh em lắc được còn 20 phần trăm còn lại là do cái kỹ năng của anh em nhé Đó, thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em Đấy, cái cách đi của cái bộ hột tài xỉu hay à, của bộ hột tài xỉu bay này Đấy, và bộ hột tài xỉu bay này nó giữ tài giữ xỉu cái cách giữ tài giữ xỉu của nó nó có mang lại hiệu quả cho anh em hay không Đấy, thì bây giờ tôi vào lắc cho anh em khi mà anh em chưa cần đến cách lắc của bên tôi thì là anh em lắc cái bộ bay này nó đi cũng sẽ rất là đều nhé tôi sẽ lắc bình thường cho anh em chén tài chén tài tiếp tục cho anh em chén này thì sẽ không bao giờ có cái phần trăm gọi là nó đứng ở chén thứ hai cả nó chắc chắn là nó sẽ về xỉu nhé chắc chắn là sẽ về xỉu tiếp tục cho em tài đó, 2, 4, 5 bộ hột đi cực kỳ khôn nha anh em nhé à, lên 10 tài 11 Đấy, xuống xỉu 9, 10 Đấy, cái bộ hột này nó đi rất là ok đúng không anh em đấy thì à, anh em à, muốn sở hữu thì anh em cứ à, liên hệ với tôi qua số điện thoại hiển thị trên màn hình nhé đấy thì còn cái cách lắc giữ tài giữ xỉu nó là cái cách lắc quan trọng nhất của những cái bộ hột tài xỉu mà bên tôi đang cung cấp cho anh em nhé tất cả những bộ hột tài xỉu cái cách lắc giữ tài giữ xỉu của nó mới là cái điều quan trọng đấy thì cái cách lắc nó như thế nào thì là khi anh em à, mua hột hay là anh em đặt hột thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em sau nhé thì tôi sẽ không nói ở trên cái video này Đấy. Ờ, không nói ở trên video đang tài đúng không tôi sẽ giữ tài cho anh em tài này 445 đúng không anh em tiếp tục giữ tài này. 80 phần trăm nó là tài Đấy. chén này thì nó bị phạt Đấy nói chung là không có cái nào gọi là 100% cả Đấy. thì cái chén này phản nếu mà anh em lắc tài xỉu anh em phản thì anh em cũng sẽ ăn được gọi như là anh bán này anh em gửi tiền đi nhá đó thì bây giờ nó, nó đang bão như này tôi tiếp tục tôi sẽ giữ lại tài cho anh em nhé tôi sẽ cho lên tài đấy tài bây giờ sẽ giữ tài cho anh em này 3 5 6 tiếp tục giữ tài nha lại 356 như hột không ghi vậy hai ba sáu bốn bốn sáu đúng không anh em đấy, 3 3 5 đấy cái bộ này anh em thấy đi nó nó đi có khôn lên tài thì lên tài 10 đấy, lên tài 10, 10 à, lên tài 11 đấy, lên tài 11 12 đấy, ít khi lên là 17 16 17 lắm tiếp tục cho anh em vẫn giúp tài cho anh em nhé đấy thì cái chén này đã về xịt 124 thì à, cái thế hột 124 này là bắt buộc anh em lắc tài xỉu là anh em phải giữ được xỉu thì sẽ giữ xỉu luôn cho anh em một ba ba tiếp tục giữ xỉu nhá hai hai bốn một hai ba một bốn năm đó thì cái chén này nó lên tài đấy thì là cái cách lắc bồ tài xỉu bay này đấy nó nó là như vậy đấy, nó giúp cho anh em đấy, anh em đi à, lắc tài xỉu thì nó có hiệu quả cho anh em nhé đấy thì uh, video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em để anh em uh, theo dõi video thì anh em uh, đăng ký kênh chia sẻ và ủng hộ những cái video mới nhất bên tôi Đấy. thì anh em nào mà muốn sở hữu cho mình một cái bộ hột tài xỉu mà giúp cho anh em đi uh, lắc tài xỉu nó hiệu quả thì anh em cứ alo cho tôi nhé Đấy, số điện thoại của tôi hiển thị trên màn hình chào tạm biệt tất cả anh em